hôm qua xuống sân bay là đi vô toilet ói một trận chống gọi vậy xây xây máy bay luôn ừ có châu châu có cái à, tượng phật đó hình như mới không đâu hồi đi là có rồi tượng phật bà chùa lớn trên bà nà ủa có vụ đó nữa